rồi còn bổi căng kìa bây giờ phong cách đấu kìa anh em Quá tuyệt vời nha, clip của hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Con này phong cách chơi cánh chơi đuôi quá là đẳng cấp thuộc hàng khủng rồi đấy anh em ạ con này cánh ác lắm anh em ạ mẹ ơi siêu cánh ấy này anh em xem cánh nó kìa cách hơi xa nên là hơi rung con này có thể gọi là siêu cánh ruồi nha anh em phải đứng quay ấy ngồi đấu cả sáng mệt lắm rồi siêu cánh ruồi anh em ạ mẹ mỏi tay quá mình à, đang đứng để quay video thôi cánh quá là kinh khủng anh em ạ phải dùng từ quá là kinh khủng Bội này là bội siêu vip nha anh em cả năm như vậy mà không gặp con nào kiểu này ok nha anh em vân bội siêu cánh nó về đội nhá clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn một con mồi à, thật sự mà nói thì không còn gì để tả và chê nữa phải đứng quay đấy này đứng quay chứ không à, không được ngồi vào quá là quá là mỏi chân